Bài kệ này được Đức Phật thuyết cho tỳ kheo Uttigattatitsa khi Ngài trú tại Chetavana ở Sapati. Chuyện rằng tỳ kheo Chissa, người ở Sapati, xuất gia trong Phật Pháp Đại Lộ, du phương hành đạo trời đây mai đó. Nhưng bị quả của ác nghiệp quá khứ, nên tỳ kheo Chissa bị bệnh u nhọn khắp người nguy hiểm vô cùng. Các vị tỳ kheo và sa di lúc đầu còn ở bên cạnh chăm sóc. Như rồi các vị không chịu nổi mùi hôi thối từ thân vị ấy, nên đã bỏ đi hết. Người ta gọi tỳ kheo ấy với cái tên là Uttigattatissa là Tissa Thúy Thầy. Một ngày kia, Đức Phật theo thông lệ sáng sớm dùng Phật nhãn quan sát chúng sanh hữu duyên cần tế độ. Ngài thấy tỳ kheo Utikatatissa có duyên lành đắc quả A-la-hán và sẽ vô dư niết bàn trong ngày hôm nay. Đức Phật tương hành đến tỉnh thức của thi kheo này và bảo các vị thi kheo khác khiên chiếc giường thi kheo chích xá nằm đến Agi Sala lấy nước nóng giặt y dính máu mũi hôi hám của vị ấy đức phật tự tay lau mình cho vị ấy mặc cho vị ấy chiếc y khô sạch khi biết tỳ kheo chiết xá đã được thoải mái ngài thuyết pháp cho vị ấy nghe bằng bài kệ Achit rằng bắt tật rằng cà chùa không bao lâu thân này vân vân vì dứt bài kệ tỳ kheo Puttikath tata chứng quả a la hán và vô dư niết bàn chúng tỳ kheo có mặt cũng đạt được thánh quả dự lưu vân vân chánh văn Achitrang Vatayang Kayu Vatavin Avisek Sati nhà Jutho Apet Apeta Vinyano Virattang Vakatlin Garang Thích văn A chít trăng Trạng từ ná cộng, chít trăng Không lâu, không bằng Thời gian ngắn ngủi Bách tá dân Hợp âm bát tá cộng ái dân Bát tá bất biến từ Chắc chắn, tất nhiên Ôi thôi, than ôi Ái dân Chủ các số ít nam tính của đại từ ý má, Này, cái này Ca vô cho các chút ích của danh từ nam tính cà giác thân thân thể bát thạ vim cho các chút ích của danh từ nữ tính bát thạ vì đất mặt đất avisak sati thì vị lai ngôi sẽ ba chữ ích của đồng từ ati se ti cộng ati cộng si cộng e sẽ nằm xuống chút thô cho các chuỗi ít nằm tên nước của tính từ chút thá qua cái phương từ của động từ chút phát tị bị quăng bỏ bị vứt bỏ bị ném đi apeta bình nhà nô cho các chuỗi ít tính của hợp thể tính từ apeta bình nhà na apeta cộng nguyên nhà na cái mà tức thức lìa khỏi xác chết thi thể thi hại thần vô thức virat thằng chủ các số ít trung tính của hợp thể tính từ viratha ní cộng a cộng áp tháp không có lợi ích vô dụng vô ích vả y vã bất biến từ như ví như tờ như các linh gạ rằng các chuỗi từ trung tính ca nền ca trạ quốc vừa một cây một việt văn không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như bộ mục vô dụng cấp cú 41 chuyển văn Ajang kayo bata chi trăng ape tak vinh nhà Patapin Avisapsani Nirathang Kalingarang Iva thực sự không bao lâu nữa thân nghề thành xác vô thức sẽ bị vứt bỏ nằm trên mặt đất như khúc gỗ mục vô dụng. Lý giải Thân này khi còn sống hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ nghỉ và làm nhiều lợi ích là nhờ có tâm thức. Một khi tâm tự khởi lên, chấm dứt mạng sống, thân này vô thức chỉ là cái xác không hồn, sẽ chấm dứt hoạt động, sẽ bị thối rữa, người ta sẽ vứt bỏ cái xác này, chôn xuống hố sâu, hoặc bỏ trong rừng, trong bãi tha ma, hoặc tiêu hủy trên giàn hỏa, vân vân. Khi ấy, thân xác này không còn lợi ích, như cây gỗ mục, vô dụng, không sử dụng, bị đóng bằng ghế. Làm cột nhà chỉ được cả. Đức Phật dạy bài kệ này cho tỳ kheo. Uttikattatissa quán niệm và chấp thủ mà chứng a la hán người tu tập cũng nên quán niệm hàng ngày để tận dụng thân này lúc còn sống chưa bị vứt đi làm được điều lợi ích như tạo phước hay đoạn trừ phiền não đưa đến đạo quả giải thoát biên soạn giáo trình thì khao tuệ siêu Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe thầy thịnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mãi mê trường căng, Nghiêm bốn bề nặng gánh lo toan, Ứng khi tâm trí rần rang Não phiền cân buộc sân tham còn nhiều Nghe chánh pháp như người được hồng Nghe pháp nhiều chứ phân ngợi khen Ước sanh trí tuệ vô biên đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng hình pháp sư đăng đàn thuyên giáo quỳ nơi đây tâm đạo tinh thần ngưỡng mong chân pháp thịnh hành ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai Dạ vâng, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Của Thầy Giáo. Nam Mô Bụt Thầy Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Công Đệ Tử Phật Kính chào của Thượng Trực Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tân cùng chư tôn đức cái trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử Thật kính thưa quý vị Hôm nay chúng ta học một bài kệ rất quen thuộc bài kệ này à, nằm ở trong những à, bài kinh mà chư tăng à, thường tụng ở trong một cái đám tang hay là đám dỗ hoặc hệ tổng nghiệp rút vào Spula gọi là Pansukula Chivarang tức là y phấn tảo khi mà các vị tỳ kheo đi vào tham ma mộ địa thấy có một cuộn vải mà người ta quấn sát tử thi ta quấn tử thi đêm quăng bỏ ngoài đống rác ngoài bãi tha ma lúc đó các vị tỳ kheo mới quán tính a chị rằng có tài dân ca vô bất thường quân là thế xế sẽ tí thôi tới quân nhà nô nê rác thăng và cà lịch cà răng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như của một vô dụng. Quán tưởng như thế xong rồi vì đó mới rút cái à, thửa vải à, quấn sát đó đem về trú xứ của mình rồi giặt sạch đo cắt mai giặt nhuộm thành y cà sa rồi mình đó gọi là rupa rupascula khi mà chúng ta đọc tụng cái bài kinh này chúng ta nên biết rõ cái duyên sự mà Đức Phật Ngài đã thuyết bài kinh đó và Ngài dạy để nghe thực hành trường hợp của tỳ kheo Putigata Thissa khi mà vị này bị bệnh trầm kha do ác nghiệp ở quá khứ kiếp lần thợ xong đã dạ. dân mỹ biết à, chim hay là thú rừng rồi sợ chúng bỏ chạy hay là chúng bay mất nên bẻ lội cái cánh của nó hoặc là bẻ lội cái chân của nó để nằm đó rồi khi mà bắt được một bầy chim nhốt vào trong lòng đem về muốn nhổ lông chúng mình mới đem nhúng vào trong cái cái chảo nước sôi để cho nó mềm nó mềm da và nhổ và lông chim cho nó dễ vân vân chính do cái ác nghiệp đó mà bây giờ vị này phải lãnh cái hậu quả là toàn thân da nó bị hoại tử do cái quả nhúng chim vào trong bầy chim vào trong cái cái chảo nước sôi cho nó hư già và nhặt lông nó vậy, rồi ờ, xương của vị đó cũng bị mục khi mà người ta đỡ lên hãy nó cấn ở đâu thì nó nghĩ đến đó đó là do đời quá khứ bẻ lội chân chim cánh chim hay là thú rừng kiếp sinh là thợ săn và nói về kiếp hiện tại đó thì vị này à, đã xuất gia và lúc trước thì hay đi đi gió để mà hành đạo đến khi mà trở bệnh nặng thì vị đó trở về sau thi nằm ở trong một cái tỉnh thất riêng biệt và các vị sư di các vị tỳ kheo trẻ đến chăm sóc nhưng rồi các vị tỳ kheo trẻ các vị sư di cũng không chịu đựng được cái mùi hôi thối do cái chứng bệnh hoại tử da có vị đó Đức Kitô với thiên nhãn thanh tịnh Ngài đã quan xét thấy được cái căn duyên của tỳ kheo Potigattatissa mặc dù có tạo ác nghiệp nhưng mà những kiếp xa xưa nữa thì vị đó đã từng hành pháp độ và dưới chân của chư Phật ở trong quá khứ vị đó đã phát nguyện trong tương lai sẽ trở thành sẽ đắc chứng được quả vị a la hán vì vậy cho nên kiếp này có nhân duyên Đức Phật có biết rằng là chiều hôm nay vị này sẽ vô dư niết bàn nhưng mà bây giờ thì à, vị đó vẫn còn là phạm phúc thế cho nên à, Đức Phật ngài đã đi đến cái tỉnh thất của tỳ kheo Buddhikata Thế Sa và ngài à, những cái vị tỳ kheo khiêng cái giường của tỳ kheo vô tỳ cách tác tế sát đang nằm khiêng đi đến Akvisala tức là cái nhà chúng ta gọi là cái nhà bếp thật ra thì à, thời Đức Phật ở trong chùa cũng nhà bếp nhưng mà không có nhà bếp để mà hàng ngày phật tử vô nấu cơm cho chư tăng không có mà chỗ đó chỉ dành để các vị sa di nấu nước nấu nước sôi để cho các vị trưởng lão tắm hoặc là <clears throat> để uống vào trong lúc mùa lạnh vân vân cho nên gọi ác nghĩ sa la và khi mà đem đến nó tại cái nhà bếp đó, nấu nước sôi pha nước cho ấm và đức thân đức thế tôn ngài lao mình mẩy cho tỳ kheo thế sáng và thay đổi cho vị đó bộ y phục bộ y cà sa khô sạch khi mà vị đó đã được thoải mái Đức Thế Tôn thuyết lên bệ để nhắc nhở vị tỳ kheo đó nên quán thấy cái thân này cái thân hiện tại của của mình đang bệnh trầm khai như vậy không bao lâu thì cái thân đó sẽ nằm dài trên đất một cái xác không hồn gọi là vô thức cái, cái thân thể vô thức gọi là cái xác bị đem vứt bỏ như là cái khúc bộ mục vô dụng khi nghe dứt và kệ thì vị tỳ kheo này liền chứng quả a la hán và vô dư niết bàn tức là viên tịch liền ở trong bài kệ này đó chúng tôi cần phải hiểu Đức Phật ngài thuyết cho tỳ kheo tái thuyết xá vì nó cảm nhận được là một lát nữa đây có thể tới chiều rằng cái thân này sẽ trở thành cái xác không có tâm thức sẽ chết nó không có lợi gì hết nhưng mà như đối với chúng ta khi mà chúng ta quán tưởng bằng cái bề kệ pháp cú này thì chúng cũng có thể suy xét rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất cái không bao lâu đó đó có thể là một năm hai năm hay là vài năm nữa thế nào cũng phải chết thôi không ai có thể sống mãi mãi mà không chết luôn luôn chúng ta phải nhớ biết đây cũng là một để định sự chết nói đến cái việc mà niệm chết á gọi là marananusti niệm sự chết nó có nhiều cách để niệm chúng ta quán tưởng bằng cái bài kệ này cũng được thế chưa răng có ta dân ca vô không bao vô lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như của một phu dụng chúng ta niệm sự chết và cách này cũng được hoặc là chúng ta quán tưởng cái sự chết như là Varichinang Đăng Rupang Roganithang và Phangurang Phantitipu Tisandeho Baranantang hay chiều tăng Sắc này bị suy già ổ bệnh tật mộng manh đống hôi thối đổ vỡ à, chết chấm dứt bằng sống chúng ta niệm sự chết bằng cách đó cũng được và, và chúng ta quán niệm sự chết theo cái cách mà đức phật đã dạy trong cái bài kệ ở tương ưng ngày dạy cho vua Pasenadi trong trường hợp tổ mẫu của của vua vừa chết vua đau lòng đi đến Đức Phật Đức Phật ngài thuyết lên về kệ Sapte Satamrisanti Maranan Tăng Chi Vừa Tăng Dịch Tha Cam Mang Gửi Santi vân vân cả chúng sanh sẽ đều sẽ chết vì mạng sống này có sự chết là kết thúc chúng sanh ra đi tùy theo cái nghiệp tùy theo cái duyên nghiệp chúng sanh mà tạo cái nghiệp lành thì sanh về cõi trời nếu mà tạo cái nghiệp ác thì phải sanh xuống cõi khổ vân vân chúng ta quán tưởng cái đoạn đầu của bài kinh đó cũng là niệm sự chết hoặc là chúng ta niệm sự chết cái cách của đức phật đã dạy khi mà ngài hỏi các vị tỳ kheo các ngươi có niệm sự chết không thì mỗi vị tỳ kheo trình bày để đức phật nghe về cái cách vị đó niệm sự chết nhưng cuối cùng thì đức phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo này các tỳ kheo nếu sự chết một vị tỳ kheo nên sự chết vào buổi tối trước khi ngủ vì đó mới suy xét rằng sự chết đến với ta rất dễ một ngọn gió độc cũng có thể làm ta chết một miếng thịt thực nữa ăn vào cũng có thể làm cho ta chết khi té ngã vì lý do đó ta có thể chết hay là bị kẻ thù đâm chém ta cũng vì lý do đó mà chết khi sự chết đến dễ dàng như vậy rất có thể trong đêm nay ta sẽ chết nếu ta chết trong cái tình trạng còn tham sân si thì như vậy sẽ bất lợi cho cái sự tái sinh. do vậy ta hãy nỗ lực thế là vị đó nằm lại trong chánh niệm tỉnh giác và nỗ lực để đoạn trừ tham sân si cho đến sáng hôm sau nếu mà vị đó thức giấc vẫn còn sống thì bắt đầu khi mặt trời khi mà bắt đầu bước qua một ngày mới thì vị đó đều quá xét cái sự chết đến với ta rất là dễ có nhiều nguyên nhân sẽ ra cái chết nếu trong ngày nay mà ta chết trong trạng thái tham sân si như vậy là bất lợi cho ta khi suy nghĩ được như vậy thì vị tỳ kheo đó cố gắng nỗ lực tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ tham sân si trong ngày hôm đó đó là cách niệm sự chết thường thường đó thì khi mà chúng ta niệm sự chết chúng ta nghe thoáng qua hoặc là chúng ta học những cái bài kinh chúng ta niệm thì chết nhưng mà chúng ta không có niệm một cách sâu sắc bởi vì nếu mà chỉ quán xét à, chết chết ta sẽ phải chết cứ niệm như vậy đó và chúng ta chưa có được một cái ý thức khẩn trương để đoạn trừ phiền não khi mà còn đang mà sống thì như vậy nó cũng chưa phải là hiệu quả thì ở đây đó, đức phật ngài à, dạy về cái cách niệm sự chết như ở trong cái bài kinh mình khi nãy chúng tôi tóm được thì ở đây là vì đó phải có cái sự cố gắng nỗ lực để đoạn trừ tham sân si phiền não khi mà chúng ta niệm với sự chết chúng ta phải gắn liền với những cái thiện pháp tu tập thì như vậy cái niệm sự chết đó nó mới có lợi ích đến cho chúng ta còn ở trong bài kinh này đó trong bài kệ này khi đức phật dạy thì kheo vô thứ cách tách thế xá niệm sự chết là lý gây ở điểm là nirathang vakalingarang như gỗ mục vô dụng khi mà cái thân xác này nằm dài xuống đất nó bị vô thức bị vứt bỏ như gỗ mục vô dụng để thấy rằng là nên khi mà mình đang còn sống thì mình phải làm cho có lợi ích ở đây có bốn trường hợp cần phải tinh tấn nỗ lực tu tập mình đức phật ngài đã dạy trong tân diệu kinh bốn trường hợp cần phải có sự tinh tấn một là khi còn trẻ chưa có già trong cái thời trẻ nên nỗ lực tu tập bởi vì đến lúc già thì không có còn sức lực để mà học pháp để mà hành pháp nữa thứ hai là lúc còn khỏe còn khỏe mạnh chưa có bệnh bệnh yếu thì lúc đó là phải nỗ lực tu tập bởi vì khi đã bệnh nó khiến cho cảm thọ khổ khởi lên mình bị sốt hay là bị nhức đầu bị chóng mặt mình nằm đó lúc bây giờ khó mà kềm chế tâm để mà tu tập được cho nên cái lúc khỏe thì mình nên tranh thủ mình tu tập rồi lúc còn sống thì nên tranh thủ tu tập vì khi thức lìa bỏ thân xác này nó trở thành cái xác vô thức người ta đem chôn xuống đất quăng bỏ trong rừng tham ma mộ địa hoặc là người ta để lên dầu quả người ta đốt cháy thì lúc bây giờ cái thân xác này nó không có lợi gì cho cho mình hết cho nên lúc sống thì phải cố gắng phải nỗ lực Mà thứ tư nữa là lúc mà còn có thể kiếm thức ăn được dễ dàng thì lúc đó mình cần phải tu tập như đối với các vị xuất gia các vị tỳ theo thì lúc nào mà còn đi khất thực được người ta hộ độ người ta để bát cúng dường thì những cái ngày đó là phải nỗ lực tu tập để có những lúc gặp cái nơi mà hạn hán thiên tai dân chúng đối, đối nghèo họ không có đủ phần thực ăn đừng nói chi là họ cũng dường hộ độ cho các vị tỳ kheo đặt bát cho các vị tỳ kheo thì như vậy lúc đầu mà còn có thể kiếm vật thực dễ dàng như phật tử bên ngoài những cái lúc mà kinh tế dễ dàng có thể kiếm ra đồng tiền để mua sắm thức ăn thì thời gian đó là chúng ta nên tranh thủ tu tập chứ để khi mà nghèo đói nó khởi lên lúc bây giờ chúng ta bị thất nghiệp không làm ra tiền để mà chúng ta sinh sống thì lúc đó chúng ta có muốn làm phước hay có muốn tu tập cũng khó thưa quý vị và cuối cùng là cái lúc mà loài người còn có cái sự hòa hợp giáo pháp còn được thuyết giảng tăng chúng còn được đoàn kết thì trong thời gian đó trong cái thời điểm đó là thời điểm mà cần phải nỗ lực tu tập cho nên ở đây khi mà chúng ta học một bài kệ chúng ta cần phải hiểu rộng hơn hiểu xa hơn để chúng ta ứng dụng cái bài kệ đó ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta thưa quý vị quả thật đời sống của chúng sanh rất là ngắn ngủi thân xác này rất là mỏng manh có thể sống được lúc nào thì hay lúc đó nhưng mà không ai có thể biết trước được cái sự bệnh tật sẽ xảy ra hay là cái sự chết sẽ xảy ra như thế nào thì ngay trong hiện tại chúng ta đã học pháp đã hiểu pháp và chúng ta biết được cái cách tu thiền định ngồi tĩnh tâm chánh niệm với hơi thở ra hơi tư vào hay là chánh niệm với những cái cảm thọ nó đang khởi lên khổ hay lạc ưu hay hỷ hay xả chúng ta chánh niệm định giác thì đó là cái sự tu tập nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải tu tập để chúng ta tỏ ngộ được tam tướng của pháp vô vi vốn là vô thường khổ và vô ngã nếu mà chúng ta chỉ ngồi lại và chúng ta có thói quen ngồi lại yên lặng nhưng mà yên lặng không biết làm cái gì đến thoảng thì chúng ta yên lặng để chúng ta tác ý hơi thở ra hơi thở vào thôi nhưng mà chúng ta không nhận thức được bằng cái trí tuệ của mình rằng thân xác này là mỏng manh là vô thường ngay từ hơi thở nó cũng có sự sanh dục và diệt hơi thở hiện khởi rồi nó biến mất chúng ta quán thấy cái sự vô thường khi mà sống tùy quán vô thường thì đoạn trừ được cái thường tưởng tức là không còn cái sự thấy tưởng nắm mắt cho rằng các pháp hữu vi là thường còn thì với khổ của mình khi chúng ta thấy cuộc sống này luôn luôn bị đe dọa cuộc sống này luôn luôn bất an cuộc sống này luôn luôn bất toại những vị mong trình trong cái sự khổ và khi đó chúng ta cảm nhận được cái sự khổ bao vây cái thân này khi chúng ta cảm nhận được điều đó thì chúng ta bỏ được cái lạc tưởng gọi là xuất sukha sanya chúng ta từ bỏ được cái lạc tử chúng ta không có nhìn đời qua cái lăng kính màu hồng chúng ta không có nhìn đời giống như một con ngựa nó đi đường xa người ta chỉ đem theo cỏ khô nhưng người ta cho nó che ở phía trước mắt của nó là một miếng giấy trong một xương của lá khi ta nhìn xuyên qua nó thấy cái túi đựng cỏ, cỏ khô ở phía trước trước miệng của nó đó là cỏ xanh rồi cái nó ăn thỉnh thoảng khi nó dừng lại cái nó ngoạm cỏ xanh đó ăn con người của chúng ta sống trong cái tư tưởng lạc quan chúng ta thấy cuộc đời nó đẹp như vậy an lạc như vậy nhưng mà chúng ta quán về sự khổ đó, thì chúng ta sẽ bỏ được cái lạc tưởng đó sống thực tại khổ thì chúng ta biết là khổ vân vân rồi quá về vô ngã chúng ta bỏ đi cái ngã tưởng quán về bất tịnh thì bỏ đi cái tịnh tưởng tịnh tưởng thì như vậy chúng ta tu tập chúng ta phải quán thấy như vậy để mới đem đến lợi ích cho chúng ta khi mà cái thân này còn tâm thức tức là còn sống thì còn làm nhiều lợi ích như là người cư sĩ bên ngoài khi mà còn khỏe mạnh còn sống chưa chết thì nhờ có cái thân sống này mới làm được các cái nghề nghiệp mới có được cái đồng tiền để mà nuôi thân ngược là khi mà chúng ta còn sống với cái thân này làm được những lợi ích khác như là chúng ta tạo các cái công đức phước báo chúng ta tạo được những cái công hạnh tạo phước vật tạo phước đức tạo phước trí thì đó là cái điều lợi ích cho chúng ta nhưng mà khi mà cái thân này chết rồi đó tâm thức lìa bỏ thì lúc bây giờ nó trở thành vô ích cái thân này vô ích nó không có lợi ích gì cho, cho mình mà cũng không có lợi cho người khác với cái thay vô thức này như từ một bông hoa nhiều trạng hoa được làm cũng vậy nhờ cái thân sinh tử mà làm được nhiều thiện sự nên làm nhiều thiện sự nếu hàng ngày mà chúng tôi quán tưởng hoài hoài như vậy chia răng có tài gian ta vô bắt tôi quên là thế xế sở tí chưa thô ở bề ta quên nhà nô nơi ra thẳng qua cơn gà răng ngày nào chúng ta cũng quán tưởng như vậy đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cái sự lời lạc nhưng mà chúng ta đọc tụng thành cái thói quen thì cái điều đó nó cũng không phải là tốt nó không phải đem đến cái lễ thiết thực cho chúng ta bởi vì có những vị họ cũng thuộc lòng vậy chứ nhưng vì mỗi ngày họ không chịu nghiền ngẫm không chịu suy tư không chịu an trú nghĩa là có dịp thì cứ lên tụng mà chia răng quá tài văn ca vô mà tụng cái câu đó thì lại không hiểu ý nghĩa gì thành ra tụng là tụng như vậy tụng để cho người khác nghe nhưng mà bản thân không có lợi ích gì hết vì cho nên khi mà chúng ta tụng đọc cái câu chia răng của ta văn ca vô là chúng ta phải hiểu từng lời lẽ hết trong đó từng ý nghĩa đó để chúng ta quán thấy cái thân này thật là đáng nhàm chán nhưng mà lợi dụng cái thân này khi còn đang là sống ta sẽ nỗ lực tu tập để đem lại lễ chiều thực ra trong cuộc sống của chúng ta đó, không phải là nếu cứ bình bình như vậy mà cái cuộc sống này đó, nếu không làm thiện thì là làm ác mà làm thiện là có lợi ích đời này lợi ích tương lai còn nếu làm ác thì khổ đời này và khổ tương lai có cái thân này có những người họ biết làm lợi ích cho mình lợi ích cho người khác còn có những người sống ở đời họ không làm lỡ cho mình không làm lỡ cho người khác cũng có chứ không phải luôn luôn lúc nào cái thân này khi tâm thức còn còn sống còn đi đứng nằm ngồi nói năng suy nghĩ là đều có cái lợi ích có những người họ làm cái điều lợi ích người đó được gọi là người sống trước khi chết chúng ta nghe câu chúng ta tưởng là cái câu người ta nói nói về nhưng không phải cái câu đó hàm ý nói rằng là khi mà trước khi chết ấy, người này sống làm nhiều lợi cho người cho mình thì như vậy mới là còn sống trước khi chết rồi lại nữa ở đây thứ quý vị trong bài kệ pháp cú của chúng ta học vừa qua đó đức ngài cũng dạy cái câu apama apamata namijanti ye pamata yathamata người không dễ vui là không chết người dễ vui như chết rồi khi mà mình ờ, có cái sự chuyên cần nỗ lực làm lợi cho mình cho người khác đó gọi là người không dễ vui và cái người không dễ vui như vậy nè, <clears throat> là họ không chết là bởi vì cái chữ không chết ở đây tức là nó có hai nghĩa một là hầm chức để gia người ta chết để tiến sẽ được người khác nhắc nhắc hoài nhắc hoài cho nên cái thanh danh của họ sẽ được nhắc hoài không có chết và trong cái nghĩa thứ hai nữa theo chú giải đó thì cái người sống mình biết làm thiện không chỉ vui đó thì người đó sẽ đạt đến cái trạng thái niết bàn là trạng thái bất tử trong ý nghĩa này chúng ta phải hiểu là cái người không dễ vui là cái người không chết tức là bất tử đạt đến sự bất tử còn cái người dễ vui với chết chết rồi là tại vì mặc dù hiện tại cái thân của họ kiến thức vẫn còn nhưng mà cái sự sống của họ đó nó không có làm lễ cho bản thân của họ mà cũng không làm lễ cho thân bằng quý thuộc cho cha mẹ hay làm lễ cho chúng sinh khác thì như vậy cái cuộc sống của họ thấy sống nhưng mà như đã chết rồi còn trong cái nghĩa thứ hai nữa là cái người dễ vui đó cái người đó họ phải bị chết lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại tức là cái sự sanh tử luân hồi ở đây có ba trường hợp mà chúng ta phải chú ý rồi khi mà chúng tôi quán niệm cái thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất vì vứt bỏ vô thức như gỗ một vô dụng thấy như vậy biết như vậy điều thứ nhất là chúng ta phải tranh thủ khi đang còn sống là phải làm nhiều cái thiện sự thứ hai là biết như vậy thấy như vậy thì khi đang còn sống phải làm được nhiều cái điều lợi ích cho mình cho người khác và cái điều thứ ba là khi mà chúng ta thấy biết như vậy thì ngay trong hiện tại lúc còn đang còn sống thì phải tranh thủ lợi dụng cái thân này để mà đoạn trừ tham sân si bởi vì nếu để tham sân si chi phối hoành hành mà mình chưa có đoạn trừ đó ở trong ý chí của tất cả đức phật còn dạy rằng này cái tỳ kheo với ai tham chưa đoạn tận sân chưa đoạn tận si chưa đoạn tận người đó là người còn bị nằm còn bị ác ma nó bắt giữ còn bị kẹt vào trong lưới sập bẫy lưới của ác ma và làm theo ý muốn muốn của ác ma lại nữa người nào tham chưa đoạn tận sân chưa đoạn tận si chưa đoạn tận người đó gọi là người chưa vượt khỏi đại dương chưa vượt qua biển cả có đầy sự nguy hiểm sống nổi xuống ngầm các la sát nước xoáy còn ngược lại cái người mà tham đoạn trừ sân đoạn trừ si đoạn trừ rồi là vị a la hán thì vị đó là vị đã thoát khỏi cái lưới bẫy của ác ma không bị ác ma bắt giữ và không có làm theo ý muốn của Atma và vị đó được gọi là vị đã vượt qua biển cả với năm cái điều nguy hiểm và vị đó đứng ở bên kia đặt đứng vào bên kia và đứng trên bờ an toàn là chỉ cho vị a la hán đưa đến đã đạt được cái sự giải thoát bằng nhiều cái ý nghĩa đó chúng tôi muốn trình bày để người phật tử chúng ta hiểu mà chúng tôi thấy được cái lời lạc khi mà chúng ta quán niệm cái câu Phật cô và Đức Phật dạy cho tỳ kheo cách Uttikattakisa ừ, dẫu rằng khi mà chúng ta quán niệm cái câu Phật ngôn này chia răng có tài gian ca vô chúng ta không có chứng liền quả vị a la hán như là tỳ ca tế xá nhưng ít ra đó nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái khuynh hướng cái khuynh hướng gì nhờ chúng ta có sự quán xét cái thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như vũ một vô dụng cho nên chúng ta có được sáu cái khuynh hướng là khuynh hướng vô tham chúng ta có khuynh hướng vô sân có khuynh hướng vô si có cái khuynh hướng xuất gia cái khuynh hướng viễn ly và khuynh hướng xuất ly tức là đạt đến niết bàn cái khuynh hướng đạt đến niết bàn như vậy cũng có lợi ích cho chúng ta nhiều thú vị cho nên ở đây chúng tôi cũng mong rằng làm sao cứ nghĩ một ngày chúng ta học một bài kinh tương ưng hay là chúng ta học một câu kinh pháp cú hoặc là chúng ta học pháp nào đó chúng ta đều có cái sự lợi lạc khi mà chúng ta thâm nhập chúng ta hiểu được để chúng ta đừng có bỏ đi cái thời gian quý báu đừng có quan phí cái cuộc sống này đừng có làm cho cái thân này nó trở thành vô ích khi chết đi rồi thức lìa bỏ thân xác này rồi thì cái thay này nó vô dụng thì đương nhiên nó không làm được lợi là đương nhiên nhưng mà khi chúng ta đang còn sống đừng để cho cái thân này cái sự sống này nó trở thành vô dụng như rác thang chúng ta cần phải làm nhiều điều bổ ích cho mình và cho người khác chúng tôi xin trước lời à, ở đây với cái bài giảng hôm nay thì bây giờ đến cái thời gian thì tăng sẽ thảo luận giờ này xin à, khung thỉnh à, hòa thượng giác đẳng hòa hỷ điều hợp cho bài học học này nó mô bổn thầy sa thú cái trình của thượng tổ sư bất khoa thượng tổ sư xin hỏi của thượng hai câu sau sau đó thượng của thượng đề nghị à, quý phật tử à, có thể cảm nhận một điều rằng đạo phật thường à, đức phật thường dạy chúng ta nhìn vào những sự thật và có những sự thật thì không đẹp có những sự thật thì đôi khi chúng ta nhìn rất tiêu cực ví dụ bây giờ chúng ta nhìn vào sự vô thường nhìn vào cái cái sự ờ, vô giá trị của một cái xác mà không có không có tâm thức thì thân xác không tâm thức thì thật sự chẳng những nó, nó không giá trị gì mà nó còn đáng nhầm đáng, nó đang góp nữa thì có người sẽ đặt câu hỏi rằng mình nhìn như vậy được cái lợi gì ờ, mình nhìn như vậy ngoài cái tâm chán nản thì ờ, mang lại cái giá trị gì trong cuộc sống hay không bởi vì nhiều người cũng chấp nhận như vậy nhiều cũng đồng ý là mình chết đi rồi cái thân mình nằm trong quan tài chẳng nghĩ gì hết nhưng mà họ nói bây giờ tốt nhất là mình đừng nhìn càng nhìn nó càng buồn thêm chút là gì hết thì mình còn thứ qua thứ quá khỉ giải thích rằng khi mà mình trường hợp đối với hai hạng người một người à, sống tích cực và một người sống tiêu cực thì đối với người sống tiêu cực cái tư tưởng tiêu cực ý nghĩ tiêu cực thì người này họ nhìn hay họ suy ngẫm cái câu Phật ngôn này thì càng làm cho họ bị suy sụp tinh thần bởi vì họ vốn đã tiêu cực cho nên họ sẽ không thấy được cái điều lợi ích khi mà quan sát cái điều cái Phật ngôn mà Đức Phật này đã dạy nhưng với một người có khuynh hướng tích cực thì khi mà họ quán xét câu Phật ngôn này nó sẽ là một cái động cơ thúc đẩy họ khẩn trương để làm những cái điều lợi ích khi còn đang còn sống và cái điều lợi ích đó như chúng tôi đã nói khi nãy bây giờ trước mắt á khi con người không có nhận thức được cái sự ngắn ngủi của cái kiếp sống này rồi cũng sẽ phải nằm dài trên đất với cái thân xác vô thức bị vứt bỏ như bộ một vô dụng người không ý thức được như vậy đó thì họ sống bằng tham bằng sân bằng si và chính do tham sân si chi phối đó này cái thì theo ai bị tham chi phối sân chi phối si chi phối người đó có thể tạo thân ác hạnh khẩu ác hạnh ý ác hạnh và khi mà họ tạo thân ác hạnh khổ ác hạnh ý ác hạnh nó trở thành cái nghiệp bất thiện và người này nếu có bệnh chung thì họ sẽ phải bị sinh vào cảnh giới khổ đau nội sơ sơ chúng ta thấy là khi một người mà có cái sự nhận thức được cái thân này nó sẽ tạm bỡ do đó người này sẽ dứt bỏ được tham sân si hay là hạn chế tham sân si mà khi hạn chế được tham sân si thì người này tránh được những cái ác nghiệp về thân về khẩu về ý thì dù có mệnh trung cũng được sinh về an lạc tránh khỏi sự khổ đau ở đây đó đức phật ngài cũng có dạy rằng là vô thất ca về đá sanh nhà vô hòa trà giá vô rè chê tà sa anh sẽ về tá sát sukhaya hoti dân Jivapano Bhakaroti Pujan ai sống chế ngự thân chế ngự lời và ý người ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc vì khi đang còn sống đã làm được phước đức nói thật vậy khi mà mình quán xét biết được cái thân này nó là tạm bợ sẽ phải chết đi mặc dù chúng ta quan sát như vậy đó thì cái đó là cái điều không vui vẻ chút nào nhưng mà nó sẽ có lợi ích là chúng ta sẽ không có đua đòi theo cái danh và cái lợi để tự làm khổ bản thân nữa mà chúng ta sẽ chế ngự được thân khẩu ý để rồi chúng ta có chết đi chúng ta cũng được hưởng an lạc vì khi đang còn sống mình tạo được nhiều phước báo cho nên cái điều lợi ích hay không lợi ích á, cái cuộc sống mình có lợi ích hay không lợi ích khi mà chúng ta quán chiếu được cái bản chất thật không vui đó thì cái đó nó có lợi ích hay không lợi ích là do tùy theo mỗi người có cái sự nhận xét một người có cái tư tưởng tiêu cực thì người đó họ càng nhìn cái bản chất Ừ. của cuộc sống thì họ đâm ra bi quan yếm thế họ thủ những tiêu cực còn đối với người sống tích cực thì càng nhìn cái bản chất thật của cuộc sống thì họ càng cố gắng nỗ lực và họ tìm cái hướng đi nó sáng tìm hướng đi sáng như chúng tôi đã nói là khi mà sống quán quán xét cái bản chất thật không vui này đó, thì chúng ta sẽ có được sáu cái khuynh hướng cao thượng như khi nãy chúng tôi đã trình bày là cái nước vô tham vô sân vô si khuynh hướng xuất gia khuynh hướng viễn ly khuynh hướng xuất ly thì cái đó là cái lợi ích cho chúng ta cho nên ở đây ta không có bắt buộc ai cũng phải quán xét điều đó nhưng nếu chúng ta trong chúng ta những ai là người có trí thì chúng ta nên từ cái bài học này mà chúng ta quán xét mỗi mỗi ngày chúng ta sẽ thấy có lợi ích cho chúng ta hơn mà theo bản thân chúng tôi thưa quý vị thì chúng tôi thấy có lợi ích nhiều lắm thí dụ như lúc nào mình mà có cái chuyện gì bất toại nguyện buồn phiền trong cuộc sống hay là nhiều người họ làm khổ mình vân vân lúc bây giờ mình cứ quán xét không bao lâu thân này sẽ nằm dài đến đất bị vứt bỏ vô thức như của một vô dụng chúng ta quán xét như vậy tự nhiên chúng ta thấy ồ cái chuyện cái thối đời nó khen chê hay là à, sống tranh giành quyền lợi hoặc là làm hại lẫn nhau cái điều đó nó chẳng có nghĩa lý gì tức là mình bỏ được mình bỏ được mình tránh xa họ được là tại sao mình bỏ được là tại vì mình đã thấy được cái bản chất thật của cái thân này rồi cái đó nó có lợi ích trên quý vị cái lợi ích ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình quán xét cái này ra là được cái lợi ích ai cho mình cái gì khi mà quý vị quan sát được cái câu này đức phật này không thưởng cho chúng ta cái gì hết chúng không có thưởng chúng ta cái gì hết không có ai cho tiền chúng ta thưởng tiền cho chúng ta hay là cho bánh kẹo gì hết nhưng mà cái lợi ích ở đây có nghĩa là cái tâm của mình nó sẽ được thảnh thơi sẽ được an nhiên tự tại mình không có bị dính cái danh cái lợi của cuộc sống đó là cái hạnh phúc nhất thưa quý vị hãy thấy được được cái lợi ích từ đó bây giờ thì uh, xin kính thỉnh hòa thượng uh, trở lại điều hợp nam mô cái thầy sa thú kinh linh của tương tự siêu bên hòa tương tự siêu có những lúc và trong cuộc tu của chúng ta mình nhìn vấn đề nó có vẻ nhiều phiến diện nhưng mà nếu mình xét kỹ thì dường như nó ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống của chúng ta ví dụ như là ờ, cuộc sống của chúng ta có nhiều mặt nhưng mà nếu một người mà nhìn cái thân của mình cái thân mà chúng ta trao chuốt chúng ta thương yêu một ngày nào đó nó trở thành một cuộc khúc gỗ vô dụng đó. thì theo hòa thượng nghĩ là cái nhìn về cái thân xác vô dụng như một khúc gỗ khi mà mình chết rồi đó, nó có ảnh hưởng gì đến cái uh, nhân sinh quan của chúng ta hiện tại không và khi chúng ta nhìn như vậy có ảnh hưởng gì đến cái uh, chấp ngã của chúng ta đối với bản thân không xin thỉnh và thượng quan ờ, nghị trở lại trả lời câu này rồi thỉnh và thượng đề nghị chính là cái thưa quý vị thực ra thì ờ, nói đến cái cái thái độ tu tập và đức phật đã dạy cho chúng ta người thuyết pháp là thuyết pháp cho người có trí chứ cũng không phải là người có trí, vô trí ngài thuyết cái pháp đó là thuyết pháp cho người có cái sự nhiệt tâm chứ không phải là cái người không có nhiệt tâm cũng được nếu mà nói về nhân sinh quan thì có nhiều người họ cho rằng nếu mà thực hành theo đúng theo lời đức phật như vậy thì như vậy con người sẽ chán nản không có làm được công việc gì không có tạo dựng nghề nghiệp không có chịu học tập không có chịu phát triển cái đời sống xã hội cho nó thăng hoa đi đến cái chỗ văn minh khoa học hiện đại con người nó sẽ trở nó tục lại phía sau nó trở thành lạc hậu vân vân họ hay gắn ghép những cái đó đó nhưng mà thực tế thưa quý vị trong cuộc đời này có nhiều hạng người chúng sanh khác khác nhau nhưng mà chúng ta nhớ rằng là tất cả chúng sinh sắp đi sắp ta mới sanh tiếp tất cả chúng sanh đều sẽ chết cái điều đó không thể nào mà chối bỏ được không thể nào chối bỏ được không biết bao nhiêu người họ ăn nên làm ra họ lăn lộn chạy theo cái tiền tài vật chất họ làm nên cái sự nghiệp nhà cao cửa rộng rồi cuối cùng để họ được cái gì chúng tôi phải thấy phải thấy trước chúng tôi có quen biết rất cũng rất nhiều người cuộc sống của họ lúc ban đầu họ được thời họ làm ăn khá lắm thưa quý vị nhưng mà rồi ở trong gia đình của họ tật bệnh chi phối chính bản thân của họ cũng bị tật bệnh chi phối rồi bây giờ nằm đó để chờ chết thì trong khi đó quảnh đi nhìn lại thì bản thân của họ chưa có an trú được chưa có làm được một công đức cái phước báo nào cái thiện pháp nào để làm tương lương cho hành cho ngày sau thật là thật là đáng buồn người phật tử chúng ta phải khôn ngoan hơn một chút chúng ta đừng nghĩ rằng là ở sống trong cái cuộc sống này mình phải góp phần để làm cho cái xã hội nó được thăng hoa một chút nhưng mà rồi chúng ta bỏ quên đi cái lợi ích cho bản thân mình mai mốt chúng ta cũng sẽ học một con phó phú mà đức phật này dạy chúng ta đừng vì nhiều lợi ích cho người khác mà bỏ quên phần tư lợi tư lợi lợi cho thân ở trong tương lai mà nói cho cùng đó thì ờ, nếu so sánh giữa hai hạng người một người sống tích cực trong thiện pháp và từ bỏ tham sân si người đó vẫn làm lợi ích cho người cho xã hội này nhiều hơn là cái người mà họ cho rằng họ tích cực nhưng mà họ làm giàu nhà cao cửa rộng tài sản họ thu về cho bản thân họ thôi chứ họ đâu có làm lễ cho người khác đâu nhờ trong khi đó thì họ nuôi dưỡng tham sân si chính cái tham sân si của họ đó nó làm cho cái xã hội này khổ càng thêm khổ rối càng thêm rối chúng ta thấy rõ không nhưng mà cái nhận xét này là chúng ta nhận người trí hãy nhận xét thực tế là như vậy còn đối với người mà không có trí tuệ đó thưa quý vị hay là người có sự cố chấp đó, thì chúng ta bàn với họ cũng vậy thôi mà khi mà họ đã không thích thì bây giờ nói như thế nào thì họ cũng giữ cái lập trường của họ là khi mà sống tu tập theo lời của đức phật dạy như vậy nó sẽ làm cho cái xã hội trở nên lạc hậu chậm tiến nhưng mà để nhưng mà bây giờ người phật tử chúng ta nhìn chúng ta thấy cái xã hội này cái mà người ta gọi là càng ngày càng tiến bộ văn minh họ văn minh nhiều chừng nào tiến bộ nhiều chừng nào thì họ sẽ tạo ra những loại vũ khí tối tân nhiều chừng đó rồi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba thứ tư nó xảy ra rồi chúng ta thấy vậy rồi cái xã hội có sung sướng không cái thế giới loài người có yên ổn không chúng ta hãy suy nghĩ chỗ đó cho nên riêng về bản thân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là kể bây giờ ai nói sao cũng được và bản thân mình cố gắng để vượt thoát khỏi cái cuộc đời ô trượt trì càng sớm càng tốt không phải là mình vượt khỏi là mình sanh về cõi trời hay cõi phận thiên là yên ổn đâu chúng ta phải vượt thoát bằng cách để chúng ta làm sao để chứng được quả vị giải thoát quả vị a la hán thì cho nên cái gì nó cũng tốt đức phật ngài dạy không có sai đâu thưa quý vị chúng ta nhìn vào cái sự phù ảo của sắc thân đó thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ càng tiến bộ quý vị cứ nhớ vậy cứ làm đúng theo lời đức phật dạy đi bằng chứng chúng ta thấy nè với cái thân xác bệnh hoạn tàn phế sắp bỏ đi rồi vậy mà còn cái sự sống nhan nhớ mà chỉ cần nghe cái lời của đức phật dạy thôi tỳ kheo Butitasa Butigota thế xá nghiệm được chân lý và nó qua a la hán khi mà từ bỏ cái xác thân hô thối này vì nó viên tịnh đến bàn vĩnh viễn không còn cái sự khổ đau tôi thấy cái điều điều lợi ích chứ chứ lúc đó mà lúc mình bệnh hoạn mà <laughs> chúng ta nằm đó chúng ta ngáp chúng ta sắp chết mà chúng ta còn nghĩ đến làm sao để khiến cho cái xã hội nó văn minh nó tiến bộ thì cái đó là chúng ta quá vọng tưởng ảo tưởng không lợi ích gì hết thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua những cái câu hỏi mà thượng tọa hòa thượng giác đẳng vừa nêu hy vọng sẽ đem lại lợi ích cho quý vị nam mô bổn thầy xin thỉnh hòa thượng trở lại sao thú à, kính chân hòa thượng à, dạ, xin rất là nhiều bây giờ để thỉnh à, sư huynh đề nghị lại sư đệ và chia tăng sẽ của cách à, quý vị tướng nghĩ cho chúng tôi biết rằng à, quý vị có thấy chia tăng vị nào trong uh, lớp học không hôm nay quý vị cái nick của chúng tôi không biết tại sao không có vào rung được chứ phải sử dụng nick dụng pháp rung dạ um, có những uh, à, ê dạ vâng có lẽ giờ này không có uh, vị giảng sư nào khác trong room thì uh, chúng tôi sẽ được tiếp lời của khoa thượng tề sư thưa quý vị ờ, có ba điểm mà chúng ta nên uh, nghiệm trong uh, bài học ngày hôm nay uh, thứ nhất là cái khả năng quán chiếu thấy và lãnh hội về sự phù du sự giả hợp sự vô thường của cuộc sống đó thì thứ vị có lẽ đối với phần đông chúng là rõ nét nhất ấy, là cái thân hơn là cái tâm của mình bởi vì ờ, thường thường chúng ta thấy rằng ai cũng nhận đa số ai cũng nhận là tấm thân của mình đó, nó không có bền vững mãi mãi một ngày nào đó mình sẽ chết đi nhưng mà người ta cứ mơ về một linh hồn trường cửu bất biến mình không sống nơi này cũng sống nơi khác không tồn tại ở nơi này cũng tồn tại ở nơi khác và điều đó làm cho chúng ta an ủi nhưng mà rồi ờ, nếu chúng ta đọc kỹ lời đức phật dạy đó thì có một điểm là Đức Phật dạy chúng ta nên tập đối diện với sự thật dù rằng đó là sự thật phủ phàng tập nhìn thẳng vào sự thật dù đó là sự thật khó tiêu hóa khó nuốt nhưng một khi mà chúng ta đã có can đảm nhìn rồi thì chúng ta sẽ nhận ra cái lời lạc của khả năng dám đối diện với sự thật chúng tôi đã có được dịp để đứng trước những di thể tức là những xác chết của rất nhiều người bởi vì trong đời sống ở chùa đó thì đi tụng kinh đám tang có khi là một vị bác sĩ ở tuổi còn rất trẻ rất thành công lương rất cao có rất nhiều thứ nhưng mà khi nằm xuống thì cái xác nó vô nghĩa có khi là một vị tướng lãnh từng một thời hét ra lửa làm tư lệnh cả một cái vùng chiến thuật bây giờ cái xác nằm đó cũng vô nghĩa có những người một thời đã từng là khoa hậu nổi tiếng là đẹp và trong đời bỏ bao nhiêu tiền bạc để săn sóc cho sắc đẹp rồi nằm đó ở trong quan tài một cách vô nghĩa không phải là một là hai mà là nhiều rất nhiều cuộc đời như vậy thì cái bài học đầu tiên cho chúng ta thấy đó là với một con người sống như chúng ta thì cái khả năng đánh động tâm thức từ những cái hiện tượng vật chất nó dễ thấy dễ biết hơn là cái tâm của mình đôi lúc chúng ta nói cái tâm mình vô thường chứ thật sự là chúng ta không có rõ ràng nhưng mà thưa quý vị chúng tôi có quen với một phật tử ở chùa vài tuần lễ trước từng làm thư ký cho chùa ngồi đó với nụ cười rất là thân thiện ba bốn tuần lễ sau ra đi thân xác nằm trong quan tài như một giấc ngủ nhưng bây giờ thì chúng ta có thể tương tượng hai hình ảnh của một con người đời sống nó là như vậy đó và chính cái vật chất chính cái thân xác ấy, nó khiến chúng ta dễ dễ nắm bắt và rồi bài học thứ hai mà chúng ta học được về cuộc sống đó, đó là những cái đau khổ những cái hận thù những cái phiền não hệ lụy mà chúng ta có đó, thường thường nó dựa trên trên một cái ảo giác là việc đó nó mãi mãi tình yêu là vĩnh cửu hận thù là mãi mãi cái hơn thua nó có giá trị vĩnh vĩnh hằng nhưng mà thực tế nó không phải vậy không có cái gì ở trong cuộc đời này nó mãi mãi như chúng ta nghĩ đâu năm dài tháng rộng nó tan biến theo thời gian không có gì mà chúng ta nghĩ mãi mãi đâu cứ nghĩ đến những người mà mình thù hận nhiều nhất mình ghét bỏ nhiều nhất mình cảm thấy nổi điên lên khi mình nghĩ đến nhưng mà rồi khi mình chết đi nằm đó thân xác đó thì những hận thù đó nó có ý nghĩa gì không những cái quan kết đó nó có ý nghĩa gì không nó chẳng ý nghĩa gì hết mấy hôm nay ở chùa chúng tôi ờ, có đem về hai con chó bởi vì ờ, lúc trước chùa có hai con chó nhưng một con đã chết vì bị đụng xe lần chó hiện tại lần chó meta đấy thì nó lại lớn tuổi rồi tính theo tuổi con chó thì nó cũng là lão niên rồi thì trong chùa cần thêm chó thành ra chúng tôi xin về hai con chó mới hai con chó mới thì uh, cũng dễ thương nhưng mà chúng tôi gặp cái khó đó là con chó cũ nó không chịu hang chó mới hãy chúng tôi vừa quay lưng đi không để ý là nó nhào tới nó tắp cháu hai con cháu mới liền tại hai con cháu mới rất sợ và hầu như là chúng tôi phải tranh, quý vị tưởng tượng là chúng tôi đi phải cầm một cái cây roi không phải để đánh chó mà để con chó khi thấy chúng tôi cầm cái roi nó sợ thì hai con chó nhỏ nó đi hai con chó mới đi theo chúng tôi lắm đóng rồi đó và chúng tôi có thể cảm nhận được là con chó meta con chó hiện tại đó nó đang ganh tị với hai con chó mới nó không bằng lòng có hai con chó mới đến định cư trong cái lãnh địa của con chó cái tâm ganh tị là tâm bình thường của chúng sanh của tất cả chúng ta nhưng mà có dịp nhìn là nhìn rất sâu nhìn rất lẳng lặng thì chúng ta mới thấy một điều là vô nghĩa con chó nó nghĩ rằng cái khuôn viên đất chùa là đất của nó và những con chó khác vào thì nó không mà nó tìm cách nó cắn con chó và cái thái độ của nó đó thì nó làm cho chúng tôi phải chăm sóc hai con chó nhỏ nhiều hơn giả sử như mà nó không có cái cái thái độ hung hăng mà muốn cắn hang chó đó thì có lẽ chúng tôi cũng ít có bận tâm tới hang chó được lắm bây giờ thứ việc buổi sáng ấy, chúng tôi dẫn cái hang chó này đi một vòng chùa thì hai con chó nó nhỏ nhưng mà nó đi theo vậy và chúng tôi biết rằng con chó meta rất là khó chịu rất khó chịu khi nhìn thấy hai con chó con mà quấn quýt chung quanh chúng tôi và chúng tôi cũng thương thương cả ba con chó luôn nhưng mà đó là bản chất tự nhiên chúng ta sống như con cái tâm trạng con chó meta là ghen ghét đố kỵ chúng ta sợ người ta lấy mất cái khung trời của mình sợ người ta mất đây lấy mất đi lãnh địa của mình sợ người ta chia sẻ đi cái tình thương của mình nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì thật ra nó không phải vậy cái khuôn viên chùa nó chẳng thuộc về ai cả nó không thuộc về con chó beta nó cũng không thuộc về con chó mới nó không thuộc về phật tử và ngay cả chúng tôi làm trụ trì nó cũng thuộc về chúng tôi nữa có thể một ngày hai ngày năm năm bảy năm nữa chúng tôi mất đi hay chúng tôi bị diệt nó ra đi thì có chùa vật ở đời trai tay lại trao tay trao cho người khác mình không biết được trong trời đất nơi nào không quán rõ tâm vô danh lai xứ ấy vô danh chúng ta đến với cuộc đời này để làm gì để tranh danh đoạt lợi để giành giật và cuối cùng khi mà chúng ta nằm xuống cái thân của mình nó vứt bỏ đó thì đó chỉ là những cái vật khác chúng ta nghĩ rằng mình làm chủ cái thế giới này chúng ta muốn đầu tư nhiều vào crypto money chúng ta mới đầu tiền vào stock chúng ta mua bao nhiêu bất động sản nghĩ là mình làm chủ và đôi khi chúng ta muốn làm chủ con cái làm chủ người thân của mình tất cả làm chủ đi thật ra chúng ta không làm chủ gì hết không làm chủ gì hết về điều này chúng tôi nhớ có hai bài thơ rất là thú vị một bài thơ của Trừ Tâm Ảnh nói rằng chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như loài trùng hoang thiếu cách, mười mốt tiêu chiếm ăn niềm vinh nổi nhục thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn và năm rồi chúng tôi xin lỗi vì năm nay đó có một vị tam tạng pháp sư tức là người học học thuộc lòng tam tạng thứ 12 của miến điện ngài mất đi và mất cũng còn sớm khoảng năm mươi mấy tuổi và sư Tài Khanh có làm câu thơ rất là dễ thương để tiễn ngài như một bài điếu văn của một người ở rất xa nhưng mà rất là mến mộ bài đó nói như vậy là trí như hải nay đã về đại hải thân khối xương giờ đã hóa làng xương cõi sinh tử xin đến đi tự tại bởi tâm này còn đó chí kim cương khi mà chúng ta nói trí như hải nay đã về đại hải thì mình nghe cái gì rất quý nghĩa nhưng mà thân khối xương giờ đã hóa làng xương thì đúng là cuộc sống vô thường đó chúng ta sống như vậy đó chúng ta sống cào cấu thương yêu ghét hận uh, trăm muôn ngàn thứ bao nhiêu cái lý sự bao nhiêu những cái quan kết cuộc đời dành việc để làm gì rồi chúng ta rời bỏ cuộc này không có gì hết nó là vậy rất vô nghĩa mỗi lần chúng tôi đi tụng kinh đứng trước cái xác chết nằm ở xác chết thậm chí là người ta còn cố gắng là đập đắp những cái lá linh phù những cái chiếc áo quan âm rồi à, có những cái không liệm người ta tặng cái này liệm cái kia nhưng mà chúng ta làm cho có làm thôi khi mà đưa vào trong lò hỏa táng tất cả mọi thứ tiêu hết chúng ta sống và sống như một trò cười của tạo hóa quý vị tưởng tượng coi cái người nằm trong quan tài mình bỏ một cái gì đi nữa từ những cái sâu chuỗi từ những vật quý từ những cái tấm vải từ bộ áo đẹp và chảy những đóa hoa và chúng ta tiễn người đó bấm nút cái là nó tan theo đúng là mấy khói chúng ta phải trưởng thành đôi lúc chúng ta phải đứng dậy và tập cái nhìn của người lớn dám nhìn dám đối diện với sự thật sự thật là thế nào sự thật là như vậy đó sự thật là như vậy đừng có nói cái chuyện mà mình chết đi cái chuyện mình đang sống trong hiện tại đây cứ nhớ lại cách đây 5 năm 10 năm những cái ân quán tình thù chuyện này chuyện kia va chạm chuyện hồi nhỏ mình đi học đánh lộn với bạn này nọ bây giờ sao bây giờ chẳng có ý nghĩa gì hết ngay giờ phút đó khi mà chúng ta còn đi học hơn thua đánh lộn bạn bè mình nghĩ nó lớn chuyện bây giờ thật ra nó có gì đâu nó có nghĩa gì hết với thời gian người tây tạng họ vẽ thời gian là một con quỷ vô thường con quỷ rất là dễ sợ nó cuốn đi tất cả nó xóa đi tất cả chúng ta không có làm gì được với thời gian đâu chăn trâu với gậy lùa trâu tính sương buổi sớm lùa trâu ra đồng tuổi già cái chết dừng bóng đứa con người đến tử vong chẳng gì Đức Phật dạy rằng buổi sáng thì người chăn bò chăn trâu lùi trâu ra bò ra độc tử thần lùi chúng ta vào cái chết hoặc sớm hoặc muộn hoặc chống hoặc chày cách ni cách khác chúng ta cũng chết nhưng mà chúng ta không cho phép mình sống thanh thản giờ chúng ta không cho phép mình buông bỏ những cái cay đắng của cuộc sống chúng ta không cho phép mình được có những phút thẳng thơi chúng ta bắt chính bản thân mình phải trằn trọc thâu đêm về chuyện thân người này ghét người kia ganh với người đó cái sự ghen ghét ghen tị ghen tuông cuộc đời giống y hệt như tâm trạng của con chó mới ta tại chùa đối với hai con chó mới thật ra thì không phải vì có hai con chó mới mà con bé ta nó mất đi cái khu viên của chùa nhưng mà nó không chấp nhận được nó không chấp nhận được và chúng ta đừng nói đó là con chó nó không đủ sự giáo dục nó không đủ trưởng thành con người chúng ta cũng giống như vậy giống y hệt như vậy chúng ta gánh sống đố kỵ với người này ganh ghét người kia nhưng mà rồi rồi có gì không có gì hết người ta nói ở đời muôn sự của chung hơn nhau chỉ tiếng anh hùng mà thôi thật ra chúng ta không có gì hết chúng ta luôn luôn tranh giành với nhau từ lời ăn tiếng nói từ cái hơn thua vỗ được sinh tên để thấy mình to lớn rồi rồi sao chắc có gì hết chúng ta không là cái gì giữa tính không này với không gian vô cùng thời gian vô tận thì hiện hữu của chúng ta thực sự là nhỏ bé và nó sẽ thực sự vô nghĩa nếu chúng ta quá bám biếu vào chấp tục vào. bởi vì ờ, ở nãy hòa thượng từ siêu có nhắc đến một điều mà chính đức phật dạy là cái giáo pháp đức phật dành cho người có trí chứ không phải là người không có trí những người sống bằng niềm tin mù quá sống bằng bản năng sống không có sự tu tập thì thưa quý vị giáo pháp đức phật không nghĩa gì hết nhưng mà nếu chúng ta chịu tu chịu nhìn thì những lời giải này là một tiếng chuông cảnh tỉnh là một cái giọt nước cam lồ là cái gì đó rất thấm thiết đi vào lòng cho chúng ta thấy được cái bản chất ảo tưởng cái bản chất chấp thủ vô nghĩa cái bản chất nhìn sai cái bản chất vô minh của chúng ta đối với cuộc sống chúng tôi có đi đám tang một người mà hồi còn sống đã từng tranh chấp tài sản với người anh của mình đã từng trải qua bao nhiêu những cái khổ lị khi mà có chuyện ly ly dị đã từng ghi bao nhiêu ân quán giang hồ khi mà dựng siêu nghiệp khi mà có rất nhiều rồi lại bị tai biến mạch máu não rồi chết đi tất cả những cái cũ cái gì mình đã sống đã tạo đã bám víu trên thế gian này lúc đó nó không còn ý nghĩa gì đối với một cái xác không có tâm thức nằm đó và người vợ cũ ly dị đến hỏi chúng tôi rằng bây giờ vợ chồng đã sống nhau như vậy bây giờ ly dị hai ba năm bị bị chết á có cần phải thọ tang hay không thật ra chúng tôi không biết trả lời thế nào chúng tôi chỉ nói rằng chắc là tùy mỗi người nhưng mà thứ quý vị cái tang nó cũng thật sự rất là vô nghĩa còn sống mà đã từng cay đắng với nhau thậm chí hận thù với nhau để chia đôi tài sản để làm những thứ chuyện kiện nhau ra tòa vì chết cũng vẫn chứ thằng tăng cũng không, không có nghĩa gì đời sống của chúng ta nó là một cuộc sống đầy dẫy những mâu đầy dẫy những điều vô nghĩa nhưng mà chúng ta vẫn chấp thủ đó thưa vì chúng tôi có được là thượng tọa tự quyền vào trong lớp học thượng tọa tự quyền ở thượng tọa có nghe được không nếu thượng tọa tuyên quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa uh, ờ, trả lời cho một cô thảo luận trong bài học hôm nay nếu thượng tọa tuyên quyền đang ở trước máy dạ con dạ dạ con thượng tọa thượng tọa tuyên quyền uh, ở trong uh, bài học ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cung kinh pháp cú mà qua đến đức phật ngài nói rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất như khúc gỗ vô dụng thì ờ, có nhiều người xem rằng đó là một hình ảnh rất là tiêu cực rất là bi quan về cuộc sống nhưng mà theo thì toàn tôi mình nghĩ rằng có khi nào đó, mà để hiểm ly để nhàm chán cái cuộc sống thì chúng ta cũng cần những cái nhìn mặc dù nó bi quan nhưng mà nếu chúng ta ráng nhìn thì chúng ta sẽ đạt cái tâm xả ly không xin ờ, kính thỉnh thượng tọa tự nguyện dạ nam mô bổn thầy giá nam mô tham ma nam mô sanh thầy giá con kính lễ đức phật đức giáo pháp và chúng tăng kính lễ đức hòa thượng nhất đẳng tôn trọng minh hành để đức trụ trì để đức trụ để đức cùng chư tăng đang hiện diện xin chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử và dạ, kính bạch hòa thượng đã thật thì nếu như ờ, trên cái nhìn đó của một người mà quá chấp thủ về cái, cái sắc thân này hay về cái sắc quẩn này thì khi người ta nghe như vậy hay người ta ái lớn với cuộc sống thì người ta nghe câu đó thì người ta không vừa lòng người ta nói rằng mình quá là ờ, bi lụy hay là mình quá là ờ, thiếu cái tích cực nhưng có thể nói rằng là nếu như chúng ta gặp phải những cái những cái khổ nạn về bệnh hoạn hay là về cái không vừa lòng với cuộc đời đó thì chúng ta mới thấy chúng ta mới suy quán dầu cho chúng ta có rơi vào tình huống như thế nào thì chúng ta cũng nên quay về trước cuộc sống này dầu cho nó có như thế nào rồi thì cũng cũng sẽ đến cái già cái bệnh cái chết không bao lâu nữa quả nhiên 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời và 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời chỉ là một thời gian nhanh chóng nó đi qua, nó đi qua rất là nhanh, nó rất là lẹ luôn. Nếu chúng ta chịu khó chúng ta nhìn thấy thì những cái tâm trạng buồn chán nếu chúng ta nhìn bằng một cái nhìn của thiền quán bằng một cái nhìn của suy quán trở về nội tại của chính chúng ta thì chẳng những chúng ta không có ờ, không có đau khổ mà người ta càng ừ. tích cực còn nếu như những ai đó mà người ta đang bám biếu, người ta đang say mê người ta đang thỏa ước những gì mà chúng ta những gì mà người ta đạt được thì đến một lúc người ta mất một cái thì kính thưa quý vị thì cái sự thất vọng nó tràn trề và không có thể nào mà chấp nhận được có những người họ không chấp nhận được cái bệnh hoạn mà nó mang tới chính họ cũng như người thân của chính họ tại sao người thân của họ chết họ không có, không có chấp nhận họ không chấp nhận cái sự vô thường mà họ muốn trường tồn họ muốn cảm giác bình yên họ muốn cảm giác hạnh phúc muốn cảm giác yên ổn của gia đình họ của người thân của họ nó phải như thế nhưng cuộc đời này nó diễn tiến theo cái nghiệp duyên cho nên tất cả chúng ta nếu như chúng ta khi chúng ta có một tâm trạng buồn mà chúng ta khởi lên những cái những cái si quán về cuộc đời về cái xác thân này về cái chết hay về cái sự vô thường về cái sự mau chấm dứt của của một kiếp sống nó ngắn ngủi thì quả thật thì đây là một điều mà rất là tốt đẹp cho những ai cho những ai rơi vào một cái tuyệt vọng và ở đó người ta thấy rằng đừng có phải có tuyệt vọng nữa mà rồi chúng ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu cho nên họ biết quý quý trọng cái sự hiện hữu của chính mình ở đây thì chẳng những cái lời Phật dạy nó không có mang tính bi quan nó không có mang tính mà để chúng ta phải là càng buồn chán thêm nữa mà đó là một cái sự khước từ đó là một sự vượt qua của cảm thọ đau khổ khi mà chúng ta đang bị đó phải nói rằng tất cả chúng ta đã đang học cái cái cái, cái giáo lý hay là cái cái lý của Phật dạy đó là những liều thuốc những cái liều thuốc mà coi như là nó nó nó, nó như liều thuốc ngừa bệnh cho tất cả chúng ta đến khi chúng ta gặp phải thì nó như là một cái như là một cái, một sức đề kháng nó kháng lại những cái cái cái cái, cái sự tuyệt vọng đó những cái cái, cái cái những cái thảm cảnh đó những cái cái vực sâu đó mà chúng ta chúng ta đang bị thì nếu như chúng ta chúng ta có một cái cái tâm niệm hay là có cái tâm quan sát quen rồi đó thì nó rất là tốt cũng như đức phật ngày dạy chúng ta phải thường quán niệm về cái sự chết để chi để cái chết nó tới với ta ta đỡ phải kiếp sợ hơn có một số người nói tôi không sợ chết tôi nói cái miệng nhưng sự thật ra cái chết nó tới là họ rất là lo lo âu và sợ hãi bởi vì tất cả chúng sinh phật dạy phải sợ chết nếu như phàm phu thì chắc chắn người ấy phải sợ chết bởi vì họ không biết mình sẽ đi về đâu và mình sẽ như thế nào bởi vì tâm tư họ rất là sợ mà càng sợ như vậy thì lại càng càng rối bây giờ nếu như chúng ta bị một cái cái cái bây giờ quý vị cầm cái cái cái cái cái tờ xét nghiệm lên đi mà chúng ta thấy chúng ta bị những cái bạo bệnh chẳng hạn như bị ung thư bị căng xe gì đó rồi là chúng ta biết là nó rơi vào một cái một cái sự tuyệt vọng thì lúc đó đó cái pháp Phật dạy cho chúng ta hãy tùy cái duyên nghiệp của mình ta biết rằng cái sự vô thường cái, gì mừng cái đó nó mang tới khổ não như vậy thì chúng ta đừng có chấp chúng ta đừng có chấp nhìn ta thân thể mỹ miều tấm thân trồng chất bao nhiêu là khổ sầu mình cho rằng mình đẹp kìa mà nó còn là như thế chứ đừng có nói chi mà tấm thân đã buồn đã đã đã đã, đã, đã, đã quá mệt mỏi ở cuộc đời này thì chúng ta đừng có phải bám biếu làm chi đừng có phải là sửa đổi để làm gì rồi dầu cho có sửa dầu có chỉnh lại như thế nào đối với đối với cái, cái sắc quẩn này thì cái sắc lão mại nó cũng vẫn hiện hữu chứ nó không có mất nó có thể chúng ta đổi thay nó trong một thời gian chừng đôi ba tuần một hai tháng gì đó nhưng rồi cái gì thì bản lai diện mục của nó cũng vẫn hiện về chứ không thể đổi thay được không thể làm gì chúng ta trẻ quá được không thể làm gì chúng ta hồi sinh lại được cái quy luật của của sắc thọ tưởng hành thức quẩn này của danh pháp và của sắc pháp này thành trụ ngoại không sinh tiến dị diệt đó là một tiến trình của của danh và sắc phải như thế cho nên khi chúng ta hiểu được cái yếu lý đó thì chính là một yếu tố để chúng ta có thể nhìn thấu hơn nhìn suốt hơn và chúng ta cảm và và nhận thấy cuộc sống này nó giá trị như thế nào cũng như khi những gì mà chúng ta mất đi tôi xa tầm tay với những gì mà chúng ta có được cái cái cái cái cái cái, cái, cái sự thân thương có được cái sự đông đầy á, thì bây giờ nó mất đi á, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị nó như thế nào và bởi vì cho nên chúng ta biết luôn luôn phải sống nó có cái hài hòa giữa những người giữa những cái tâm tư tình cảm trong gia đình rồi tới ở ngoài xã hội những cái cái cái cái, cái mối tình giao thì chúng ta biết gặp gỡ nhau thì nó rất là khó nó khó bền vững và nó dễ nó dễ phân kỳ phân ly dễ sẽ sẽ bị dễ sẽ chia phôi dễ sẽ chia tay rất là dễ để mà nuôi dưỡng nó tốt đẹp thì nó rất là khó chứ còn nếu như mà nó nghịch cảnh nó xuất hiện thì nó rất là dễ bởi vì biết như vậy mà chúng ta biết biết bảo vệ biết chăm sóc biết giữ gìn để chúng ta không phải phải đau khổ và cũng như là chúng ta chỉ chăm sóc chúng ta chỉ giữ gìn chúng ta chỉ bảo vệ ở một cái một tinh thần tích cực đó còn tất cả chiều theo quy luật thì tụ tán hợp tan và đến đi cuộc đời là như thế và chúng ta cũng hiểu và cảm được nó mất đi chắc chắn rồi sẽ mất đi chứ không phải là luôn luôn mang một ý niệm ý niệm mà nó nó nó hoàn bị ý niệm mà nó đầy đủ ý niệm mà nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ vỡ mộng bởi vì cuộc đời này nó như là một giấc mộng mơ mà chúng ta chúng ta đang đã thức rồi nhưng nhưng cái đầu vẫn còn mộng chúng ta đang là người không phải ngủ mà vẫn mộng vẫn mơ cuộc đời cho nên chúng ta khó có tỉnh mộng mà đến khi mà nó đến khi mà ngã xuống đến khi sự thật nó xuất hiện nó tan thì chúng ta vỡ mộng chúng ta đau khổ đây là cái điều mà chắc chắn có nhiều người không có chấp nhận cái sự thật nó xảy ra một cái chướng nghiệp mà người thân phải ra đi cha mẹ phải đi con cái phải ra đi mà cái điều đó nó rất là dễ dàng hiểu về Phật pháp cái sự vô thường cái sự chấm dứt một cái cái cái cái cái mạng sống của cái con người hay là một cái cái chuyện tài sản danh vọng tiền của gì nó qua đi một cách nhanh rất nhanh ta không thể nào mà có thể kiểm soát được đâu quý vị ở bên nước ngoài cũng vậy thử nghiệm để coi có một số người đã 10 năm 20 năm 30 năm 4 chục năm nó nhanh như vậy và biết bao nhiêu là niềm đau nỗi khổ biết bao nhiêu là cái cái sự khó khăn cái sự buồn chán hay là cái sự khổ đau nó có bao nhiêu điều vui sự thật Phật nó vui mình khổ nhiều là như thế đúng như vậy cái vui của chúng ta thì nó chỉ tạm bợ nó chỉ tạm thời ở trong ở trong một chừng mực nào đó nhưng cuối cùng rồi thì tất cả chúng ta cũng phải chấp nhận nếm trải những cái đau thương mà mà cuộc đời nó nó xô nó đẩy tới mà cuộc đời nó xô nó đẩy tới đó là quy lực của, của từng hoàn nó như thế thôi và chúng ta là những người sống ở trên cõi giới này phải chịu cái pháp các pháp hữu vi nó nó nó, nó tàn phá như vậy và chúng ta cũng phải bị đối diện với cái nghiệp quả mà tự thân của mình đã tạo và mà mình phải trả như thế trả ai mang tới cho ta trả ai hại ta cả mà chính tự ta đã tạo vì chúng ta phải phải lãnh cái hậu quả đó chúng ta phải lãnh cái cái cái cái cái, cái, cái nhân mà mà tạo tác ngay cái quả hiện tại nhờ chúng ta có một sự suy nghĩ một cách tổng quát một cách bao trùm như vậy thì tất cả chúng ta sẽ đỡ đỡ đau khổ hơn và lúc đó đó Phật pháp nó chỉ là một, một phương lương dịu dược lúc đó tiền bạc không phải là một vấn đề nữa rồi những cái gì mà à, y những cái những cái cái điều kiện của y tế những cái điều kiện của của, của bệnh hoạn đó mà nó vật lý nó không hỗ trợ cho chúng ta được lúc đó quý vị phủ đầy tiền bạc hay là tả mọi thứ nhưng tâm tư chúng ta cũng cũng tuyệt vọng phải nói rằng chỉ có một sự tu tập thì cái đó đó là nó mới, mới giúp cho ta thôi còn nếu như không tự ta tự chúng ta sẽ rất là đau khổ cho nên Phật pháp ngay cái điểm này dạy cho ta dạy cho ta biết chuyện gì nó đến chúng ta biết đón nhận chúng ta biết đối diện thì nó sẽ ra đi chứ còn có tránh có né có sợ hãi thì rồi nó cũng cũng không thể nào thoát được để đối với cái tâm người tu hay là cái tâm người tu hay không tu nhưng chúng ta hiểu được cái lý của cuộc đời cái sự tình của cuộc đời nó phải xuân hạ thu đông rồi nó phải nắng sớm mưa chiều rồi cái thời tiết nó thay đổi bất thường sự tình của cuộc của thế sự nó của của của của hữu vi pháp mà nó còn như thế thì kiếp kiếp thân con người chúng ta nó mong manh mà nay khỏe mai bệnh hoặc là nay tốt mai xấu được thua mất còn là chuyện bình thường hiểu như vậy đó, đó để chúng ta đón nhận những cái khổ đau đón nhận những cái những cái, cái trở ngại đón nhận những cái những cái điều kiện nghịch cảnh đó, nó xảy ra tới với mình thì chúng ta sẽ được chứ còn nếu như chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này nó là một màu hồng thì chúng ta vừa nhìn màu hồng đó trong tâm tưởng chúng ta nhìn bầu trời đó nó đẹp quá nhưng khi chúng ta quay đi thì là nó nó mây đen nó đã phủ đầy tới rồi nhìn qua lại thì cả bầu trời đen này nó có sự thay đổi thật sự trong dòng chảy của nghiệp quả trong dòng chảy của của sự sống của con người nó là như thế chứ không ai tạo dựng cho ai ta cả mà chính chúng ta đã đang và dầu cho nghịch cảnh như thế nào tâm của chúng ta có chấp nhận có đối diện có thể vượt qua được hay không đây mới là một vấn đề cho nên chúng ta có cái sự giảm hạn chế bớt cái buồn chán khi chúng ta hay là giảm bớt cái sự uh, uh, bám víu hay không thì chính nhờ nhờ cái sự suy quán như vậy thì chúng ta bớt nhiều lắm nó giảm nhiều và nhờ cái cái cái cái cái, cái tâm trạng đó đó cái tâm trạng đó đó nó cũng bớt đi những cái những cái ngã chấp của chính mình những câu thúc của chính mình ở trong lòng hay hoặc là những cái à, những cái cái cái ngã mạng của mình hay là những cái, cái chấp thủ của mình chắc chắn rằng nếu như chúng ta có những cái cái săn quê gá tức là có cái có cái cái cái, cái, cái động tâm có một cái khởi ý nghĩ lên như vậy thì nó sẽ được nó sẽ được như ý chúng ta nếu như chúng ta hiểu biết được cái lý niệm cái yếu của cuộc đời của Phật pháp là vậy thì kinh của hòa thượng đây là ý kiến của chính con là vậy nếu có điều gì cần muốn túc thì kính công thỉnh hòa thượng nam mô bổn thầy sa thú à, cái trường thì tôi tự nguyện đã cố gắng vào à, lớp học ở trong giờ chót để à, à phụ giúp à, trong phần thuyết giảng à, ờ, thiếu thì còn là vài giờ phút sau cùng chúng tôi à, xin thưa quý vị một điều là đối với người à, tu tập thì à, những cái duyên lành nó rất khác với người không tu tập người không tu tập họ tin vào sự may mắn và bỗng nhiên có ai đó cho chúng ta một cái gì đó hay chúng ta làm cái gì đó rất là thuận lợi cho công ăn việc làm mình gọi đó là may mắn nhưng với người tu tập á, thì ờ, chúng ta biết cái, cái duyên lành nó đến từ những giây phút mà chúng ta tỏ ngộ hay là chúng ta nhận thức được những điểm mà nó khai thông những bế tắc trong tinh thần cái sự tỏ ngộ mà giúp cho chúng ta bừng sáng chúng ta gọi đó là tuệ giác và những cái duyên lành này không phải là tình cờ trên trời rất xuống mà thường đến là do cái khả năng quán chiếu của chúng ta ví dụ như mình đi đám tang chúng tôi không biết ở Việt Nam thì thế nào bây giờ ra sao nhưng mà ở bên Mỹ thì Việt <laughs> thường là trong các đám tang người ta không có để nắp quan tài mà để cái quan tài đó nếu mà người mất không bị tai nạn gì mà nó bị biến hình nhiều người ta mở nó quan tài cho mọi người nhìn và trước khi mà đẩy nóc quan tài thì mọi người có cái cơ hội để nhìn mặt người quá vãng lần cuối chúng tôi là vị ờ, tu sĩ đi tụng kinh thì có nhiều lần rất là nhiều lần được nhìn tận mặt những sắc chết mỗi lần nhìn như vậy thì mặc dù cái việc nghi thức là việc tụng kinh nhưng mà cá nhân thì chúng tôi xem đó là những cơ hội những cơ hội để quán chiếu để nhớ và một trong những câu Phật ngôn mà chúng tôi nhớ nhiều là bài kệ hôm nay mà hòa thượng từ siêu giảng và cũng là bài mà chúng tôi tụng trong đám nào cũng tụng hết không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị bất bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng nói điều này nghe nó phủ vàng cái khúc gỗ bỏ mà có nhiều khi người ta còn muốn lấy lấy để làm củi lấy để lý do vậy nhưng mà cái xác chết mà mình nhìn thấy đó, có nhiều khi mình nhìn thấy vậy chứ nào là diễn văn điếu văn này nọ chứ muốn đến gần không ai muốn đến gần và người ta tìm cách để chôn sâu hoặc chờ để mai táng đi quả táng đi thiêu đốt đi để cho nó không có bị truyền nhiễm không gây cái mùi hôi thì quả thật cái xác chúng ta nó còn tệ khúc hơn khúc gỗ nữa thưa quý vị và những lúc đó mình nhìn thấy thì mình phải thấy cái tính giả hộp của cuộc sống này lâu lâu mình cắt móng tay móng chân lâu lâu mình tắm mình nhìn lại thân của mình và cũng tự nhắc rằng đúng là thân này rồi à, sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức đi khúc gỗ vô dụng và chúng ta nên tin vào lời Phật dạy là cái nhìn như vậy sự quán tưởng như vậy sẽ bớt đi giảm thiểu đi cái ngã chấp của chúng ta và một khi cái chấp ngã nó giảm đi thì chúng ta sẽ an lạc hơn chúng ta bớt có những cái hận thù bớt có những cái quan trái bớt có những cái phiền não bớt có cái sự dính mắc mà chính bản thân của mình mà có điều này ít có ai nhận ra lắm là càng bớt chấp thụ càng bớt chấp ngã càng bớt chấp cái ta đó thì chúng ta càng hạnh phúc như lời Đức Phật dạy cho tôn giả Rakula hãy thường xuyên thấy rằng đây không phải là ta không phải là của ta không phải tự ngã của ta ban đầu chúng ta ngại lắm chúng ta cảm thấy rằng cánh quan tưởng như vậy làm cho mình mất mát đi nhưng mà kỳ thật khi mà nếu chúng ta thường nhìn thường quán tưởng như vậy thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với cuộc sống và cho phép chúng ta đến gần với sự thật thưa quý vị đó là về điều à, chúng tôi muốn chia sẻ sau cùng trong buổi học từ hôm nay ngày mai này chúng ta sẽ có lớp Phật pháp cơ bản và chúng tôi là vị giảng sư bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt trong ngày của lớp Phật pháp của Thầy Dhamma kính trương chư tôn đức đã vào trong để chia sẻ đã lễ quý ngài xin chào tạm biệt quý phật tử chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nam mô bổn thầy giáo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 thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tổng bà quý đạo hữu luôn ăn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cái chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa cho công đức nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát nam của bổn giác